Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về mệnh khuyết mộc và cách cải vận trong phong thủy. Mệnh khuyết mộc sinh vào mùa thu từ 8 tháng 8 cho đến 7 tháng 11 dương lịch, thường là dư kim thiếu mộc. Nếu bạn nghe có vẻ kỳ lạ, tại sao tôi mệnh mộc mà lại thiếu mộc, hoặc tôi mệnh thổ mà lại thiếu mộc, đừng vội kết luận trước khi xem nội dung này. Thật sự bạn là người có cơ duyên mới xem video này và đây có thể là bước ngoặt khiến bạn thay đổi bản thân cho vận trình tốt hơn các đặc điểm nhận biết của người thiếu mộc trong sinh hoạt ăn uống nghỉ ngơi họ thích ấm hơn là thích lạnh thích những nơi có cây cối thiên nhiên nội thất đồ gỗ hơn là những nơi có nhiều gương nhiều sắt thép kim vượng chủ thu liễm trầm tĩnh giàu lòng trượng nghĩa đây là các đặc điểm cơ bản của người thiếu mộc học cải vận cần quá trình ví như gieo và trồng trong luật nhân quả bạn phải kiên nhẫn gieo tất có ngày hái quả ngọt sống ôn hòa giúp đỡ mọi người xung quanh về sau sẽ có nhiều quý dân giúp đỡ mình lại cải vận là hạn chế những ngũ hành mà mình kỵ tăng những ngũ hành mà mình khuyết dần dần điều xấu sẽ giảm điều tốt sẽ tăng lên các bạn lưu ý khi tra mệnh khuyết mộc thứ nhất có những năm trước đầu tháng 8 dương lịch vẫn còn là tiết tiết khí đại thử tức là cuối hè thời điểm này thường là thổ vượng và sau giữa tháng 10 có thể rơi vào tiết khí xương gián cũng do thổ quản hai trường hợp này thường là dư thổ không phải dư kim bạn có thể lên website của tôi tra ngày sinh của bạn thuộc tiết khí gì điều thứ hai ngày sinh kỷ thổ thường không ưa nhiều mộc ngày sinh không phải năm sinh nếu sinh mệnh ngày này cần phải xét kỹ cả lá số điều thứ ba tháng sinh chủ quản ngũ hành tức là mùa sinh có sức ảnh hưởng mạnh nhất trong sinh thần bát tự vì nếu bạn sinh vào mùa thu đa phần là dư kim dù bạn có sinh năm dần hoặc là năm mão hai con giáp này là thuộc hành mộc thì bạn vẫn dư kim vì mùa thu quản mùa thu kim quản tức là kỵ kim điều thứ tư hãy tạm quên đi cách tính theo mệnh năm vì cha theo mệnh năm chỉ lấy hai ô cứ 12 người có hai người giống mình thì hoàn toàn không hợp lý đây là xét về mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết lấy cả 8 ô năm tháng ngày giờ sinh lấy cả họ tên và giới tính cho ra tỷ lệ trùng rất là thấp cha theo bát tự mệnh khuyết thì mệnh tính theo năm không ảnh hưởng nhiều điều thứ năm tin vào bản thân mình hãy tìm hiểu về mệnh khuyết xem lại quá khứ ví dụ bạn cần mộc và kỵ kim thì rất hợp với những người sinh vào mùa xuân tầm tháng 2 tháng 3 tháng 4 dương lịch hoặc là tuổi dần mão thìn cũng có mộc những đối tượng này dễ giúp đỡ bạn làm ăn dễ hợp với nhau hơn ngược lại do kỵ kim nên khó làm chung với những người sinh vào mùa thu 8 tháng 9 tháng 10 dương lịch vì theo thuyết ngạ mệnh hai người cùng kỵ và cùng cần một ngũ hành thì không thì không có gì san sẻ cho nhau như nam châm cùng cực sẽ đẩy ra khác cực hít vào hai người cùng mùa sinh khó lòng bổ trợ mệnh cho nhau trừ khi có mật mã quý nhân của nhau nên hãy tin vào bản thân mình tự kiểm nghiệm lại thực tế thứ sáu điều cuối cùng là con người nhờ vào phong thủy để khống chế cuộc sống hàng ngày một người có thể khuyết nhiều ngũ hành không chỉ có một ngũ hành bí mật của ngũ hành chính là cân bằng ngũ hành của bạn mệnh thiếu ngũ hành đại diện cho việc bạn cần loại ngũ hành này hơn ngũ hành khác chứ không phải coi bốn loại ngũ hành kia là kẻ thù do đó người thiếu mộc đừng quá cuồng tính bởi vì người thiếu mộc cũng cần uống nước hay người thiếu thủy cũng cần sự ấm áp của ánh nắng mặt trời vì vậy bạn không nên quá mê tín thấy kim vội bỏ chạy ví như bạn thiếu mộc có nghĩa là tỷ lệ bạn cần mộc nhiều hơn những ngũ hành khác tất cả cần hài hòa phù hợp tránh thái quá sau đây là 24 phương pháp để thay đổi giúp vận trình tốt hơn tăng may mắn cho mỗi năm mật mã đầu tiên kim thịnh tất cần nhiều mộc người sinh vào tháng thân dậu và mùa thu từ 8 tháng 8 cho đến 7 tháng 11 bát tự kim vượng vì vậy lấy mộc làm dụng thần thông thường sẽ thêm một chút hỏa nhưng bất luận như thế nào mộc vẫn là dụng thần chính dụng thần là ngũ hành mà mình thiếu thời gian may mắn trong năm của người thiếu mộc thường là từ 19 tháng 2 cho đến 5 tháng 4 dương lịch mệnh thiếu mộc nên dùng các khoảng thời gian này sẽ thuận lợi nhất 7 đến 9 giờ sáng chiều từ 11 cho đến 13 giờ chiều tối là 21 đến 23 giờ đêm đây là những khoảng thời gian tốt với người thiếu mộc chú ý ra nệm áo gối người mệnh thiếu mộc thích hợp sử dụng màu xanh lá cây để tăng vận quần áo vớ tất cả liên quan cũng nên chọn màu xanh lá cây hàng ngày lúc chuẩn bị ngủ là thời khắc tốt nhất của mệnh khuyết mộc người mệnh này tránh ngủ trên giường làm bằng sắt thép hay là kim loại tốt nhất là bằng gỗ ra giường gối mền thì nên chọn màu xanh lá cây làm chủ đạo tùy vào thẩm mỹ của mỗi người chọn màu đậm hay là màu nhạt cho phù hợp tạo môi trường sống nhiều cây cối người mệnh thiếu mộc tốt nhất chọn mua nhà bên ngoài cửa sổ có thể thấy một màn màu xanh lá cây nơi có nhiều cây cối đồi núi là tốt nhất ví như từ cửa sổ nhìn xa thấy ngọn núi thấy một vườn cây thấy công viên mệnh thiếu mộc không kỵ cây đại thụ lớn dựa vào nhà nhà ở nên trồng nhiều cây cối hoa tường nhà có thể sơn màu xanh nhạt là tốt nhất lấy vận từ sao văn xương tứ lục năm 2020 sao tứ lục mộc tinh là sao tốt bay đến Tây Nam năm 2021 bay vào hướng Đông 2022 bay vào hướng, hướng Đông Nam vì vậy năm này mệnh thiếu mộc nên mở cửa sổ ở các hướng sau tứ lục bay tới hoặc thường xuyên ngồi ở đây là phương pháp hấp thu mộc rất là tốt tại nơi có sao tứ lục nhập cung nên trồng cây tốt nhất là cây lưỡi hổ hoặc là cây uh, trúc văn xương phương bắc đặc biệt có lợi cho người thiếu mộc trong đó giường ngủ tọa nam hướng bắc là phương vị tốt nhất nếu bị hạn chế bởi không gian bố cục có thể để giường ngủ tại Tây hướng Đông vì phương Đông ngũ hành cũng thuộc Mộc. Vật đắc lệnh giúp tăng vận mộc trong nhà, người mệnh thiếu mộc nên biết, gõ mỏ cũng là âm thanh của mộc, có thể giúp mệnh khuyết mộc hành vận tốt hơn, cũng có thể treo một bức tranh chúc báo bình an. Đeo đá quý hành mộc Đá vân ốc là, là loại đá có 7 màu, trong đó vân màu xanh lá cây là một tính mạnh nhất, hoặc là đá thạch anh tóc xanh lá. Những loại đá quý có màu xanh lá cây đều là mộc. Dây để thắt cũng nên dùng màu xanh lá cây hoặc là màu đỏ là tốt nhất. Mệnh thiếu mộc với tóc và móng Trong cơ thể con người, bộ phận đại diện cho mộc là gan và mật những bệnh mà liên quan đến mọc phải cẩn thận phòng ngừa là gan và mật muốn mọc vượng có ba cách mệnh thiếu mọc nên để tóc dài mới có vận tốt mệnh thiếu mọc nên để móng tay dài đối với nam giới để một ít ở ngón út mệnh thiếu mọc trên người càng nhiều lông càng tốt để râu cũng là phương pháp tăng mọc ngoài ra đội nón lưỡi chai cũng đại diện cho mọc tùy theo màu sắc của nó thực vật và các loại quả người thiếu mộc nên sử dụng các loại thức ăn liên quan đến mộc sẽ tốt cho vận mệnh thiếu mộc ăn nhiều rau mầm xà lách rau xanh những loại rau nhiều màu xanh thì càng tốt ăn nhiều hoa quả liên quan đến kiwi nước chanh tất cả những loại dưa đều tốt cho mệnh thiếu mộc mệnh thiếu mộc nếu ăn chay sẽ có vận tốt uống thuốc bắc cũng là cách để ăn chay vì thuốc bắc thuộc mộc Loài thực vật giàu mộc khí nhất chính là linh chi hoặc là nấm quý. Uống trà linh chi hoặc dùng linh chi cho vào thuốc có tác dụng trợ vận rất là tốt. Cũng có thể đặt một nhánh linh chi trong nhà. Vịt và cua cũng là mộc nhưng lưu ý gà là kim. Thỏ hổ mèo là mộc cát tường. Mệnh thiếu mộc muốn hành vận chỉ cần có hình con mèo hoặc là Hello Kitty. Kitty là con mèo nhỏ, hổ thuộc họ mèo, vì vậy mộc tính rất là nhiều. Mèo máy Doraemon cũng là mộc, trong phòng trẻ khuyết mộc nên có mèo máy Doraemon hoặc là mèo Hello Kitty. Vịt cua cũng là mộc. Mèo chiêu tài là vật phẩm trợ vận mộc rất là hiệu quả. Nuôi mèo trợ vận cho mộc trong nhà người khuyết mộc có thể trồng nhiều cây cối nhưng tốt nhất nên có một con mèo hoặc là thỏ mèo đuôi vẫn tay lên trên thỏ tốt nhất là nên nuôi một cặp cần lưu ý về màu sắc của chúng nếu nuôi mèo có lông vàng sậm thì rất là nhiều mộc hỏa mèo màu trắng thì pha tính kim mèo mà màu đen thì pha tính thủy nhưng cơ bản chúng vẫn thuộc mộc vì chúng là mèo du lịch về phương đông để lấy vận mộc mệnh thiếu mộc nên đi về hướng đông muốn hành vận tốt phương pháp tốt nhất là đi đến những nước Đông Nam Á. Ngành nghề thuộc mộc Nếu bạn làm ngành nghề mình khuyết sẽ thuận lợi hơn ngành nghề mình kỵ. Tuy nhiên, phải tính thêm các yếu tố như logo màu sắc chủ đạo của công ty, bát tự hoặc là mùa sinh của người sếp trực tiếp. Bạn có thể tham khảo các ngành nghề sau đây. Nếu tìm hiểu nhiều hơn, các bạn hãy vào website phần học cải vận để xem chi tiết. Sách vở chính là cứu tinh của mệnh khuyết mộc. Trong nhà người thiếu mộc sử dụng nhiều vật làm từ gỗ. Người mệnh thiếu mộc dùng gỗ là tốt nhất. Mệnh thiếu mộc nên giữ lại sách báo bìa tạp chí trong nhà vì đều là mộc, quần áo đang mặc cũng là mộc bởi vì đa phần làm từ cây cối. Mệnh này nên hạn chế mua đồ bằng kim loại hoặc là nhựa tổng hợp. Vận động buổi sáng tăng cường khí mộc. Mệnh thiếu mộc nếu gặp phải tình cảnh khó khăn, quá là hao tài. Phương pháp bổ trợ mệnh tốt nhất là dậy lúc 5 giờ sáng ra ngoài vận động, đi vào những nơi có nhiều cây cối, công viên. Khi tập thể dục xong, về nhà uống một tách trà linh chi hoặc trà xanh cũng có thể bổ trợ cho vận trồng cây cảnh trong nhà vệ sinh người thiếu mộc do thiếu mộc nên cần bổ sung thủy thủy sinh mộc trừ khi là bạn kỵ thủy phòng vệ sinh là nơi có nguồn nước của mỗi nhà trước tiên phải đặt một chậu cây cảnh trong phòng vệ sinh phương pháp này vừa có tác dụng thanh lọc không khí đồng thời dùng thủy để sinh mộc đạt được mục đích dưỡng mộc Số lượng cây trong nhà vệ sinh nên dùng 2 hoặc là dùng 4 là tốt nhất. Đương nhiên, gạch lát trong nhà vệ sinh có hoa văn hoặc là màu xanh lá nhạt cũng là tốt. Phơi quần áo trong nhà vệ sinh kỳ thực cũng là mộc. Mang mộc khí từ nơi mua bán hoa cây cảnh về nhà. Ở thành phố rất là dễ tìm những nơi có mộc. Mộc chắc chắn là phải đẹp, phải vượng. Mệnh thiếu mộc cần ở gần những nơi có thể mang được mọc về nhà nếu mỗi tuần đi dạo hai ba ngày mua một ít hoa về nhà mua một ít sách báo về nhà tức là đã hoàn thành bước đem mọc về nhà tìm đến nơi bán rau tươi hoa quả mua về cũng có tác dụng tương tự trợ vận thi cử cho học sinh thuộc mệnh thiếu mộc trẻ thiếu mộc muốn trở nên thông minh nên ăn nhiều rong biển hạnh nhân táo gan lợn uống nhiều nước ép nho trên bàn đặt một chậu bốn cây trúc phú quý hoặc là cây lưỡi hổ dưới chân nên trải một tấm thảm màu xanh lá cây thời gian học hiệu quả nhất là từ 6 đến 9 giờ sáng hoặc là 21 giờ đêm vào thời gian thi nên để một ít móng tay móng chân dài là tốt nhất nhờ cậy vào người có một vượng Người thiếu mộc nên tìm bạn giao lưu là người có nhiều mộc, đó là những người sinh từ 19 tháng 2 cho đến 4 tháng 5 dương lịch. Người trong bát tự, tám ngôn ngày tháng năm sinh có dần mão thìn hoặc là hợi mão mùi. Hoặc là trong lá số của người này có cả chữ dần và chữ hợi. Người sinh vào từ 3 đến 7 giờ sáng cũng có nhiều mộc. Theo các bát tự trên, bạn có thể tìm cho mình bạn bè đối tác ngay cả người giúp việc nhiều mộc là có lợi cho bạn những điều lưu ý về mệnh khuyết mộc mệnh thiếu mộc nếu nghiện hút thuốc thì nên nhanh chóng cai thuốc có tác hại đến cơ thể vì sợi thuốc là mộc đương nhiên khi hút thuốc bạn sẽ đem mộc khí đi đốt cháy mộc khí trong cơ thể của bạn sẽ mất đi sức khỏe sẽ bị tổn hại nhiều hơn năm 2020 mỗi ngày thức dậy nên ra khỏi giường ở hướng Tây Nam 2021 thì ở hướng đông, 2022 thì ở hướng đông nam. Như vậy mới có thể hấp thu được vận mộc tốt nhất tính theo mỗi năm. Nếu không thể ra khỏi giường phương vị này thì khi ngủ dậy mặt hướng về những hướng này cũng được xem là trợ vận tốt nhất cho mỗi ngày. Lựa chọn ngành nghề thích hợp họ tên thuộc mộc họ tên vốn là một phần quan trọng trong vận mệnh nếu tên thuộc ngũ hành mình khuyết thì vận trình sẽ có lợi hơn tuy nhiên nếu tên của bạn ở ngũ hành kỵ bạn vẫn có thể đổi danh xưng phần này các bạn có thể lên website của tôi để tham khảo vào một họ tên theo ngũ hành để tự tra cứu những con giáp và chữ có mộc những chữ này sẽ có lợi cho người thiếu mộc bàn làm việc nên có mộc bàn làm việc là nơi thường xuyên ta tại vị mỗi ngày nhiều giờ trên bàn nên có tượng hổ mèo nếu tượng bằng gốm sẽ tốt hơn tượng bằng đồng vì đồng là kim có thể trồng một chậu cây lưỡi hổ hoặc là trúc phát tài đá thạch anh xanh lá có rất là nhiều từ trường mộc khoác một cái khăn hoặc là cái áo khoác màu xanh lá lên sau chiếc ghế ngồi dưới chân có một cái tấm thảm màu xanh lá đây là tượng lưng dựa mộc chân đạp mộc trợ vận rất là tốt giờ thần tức là giờ tốt nhất từ 7 đến 9 giờ sáng 13 đến 15 giờ chiều hoặc là 21 đến 23 giờ tối màu xanh lá cây là không thể thiếu liên quan đến quần áo giày dép và những thứ bên cạnh của mình mua nhà nên ở gần nơi có nhiều cây cối thấy màu xanh của cây cối có thể trồng cây đeo đá quý màu xanh lá cây nên để tóc râu lông móng dài là tốt nhất thỏ hổ mèo là vật cát tường du lịch về phương đông hoặc là đông nam vận động buổi sáng rất là tốt trồng cây trong nhà vệ sinh chọn ngành nghề hoặc họ tên có mộc Hãy nhớ mọi việc đều phải gieo trồng, nếu kiên trì sẽ sớm đạt được điều mong muốn. Mệnh thiếu mộc thường kỵ kim Các bạn có thể tham khảo thêm video về mệnh cần kim để phân biệt những gì thuộc kim hoặc vào website phong thủy khải toàn.com hoặc là phong thủy cải vận.org để tham khảo chi tiết. 24 bước khai vận này giúp mệnh khuyết mộc tăng vận may. Các bạn lưu ý khi ứng dụng, ta xét theo không gian và thời gian